Ui, nó xông vào trong trước rồi Dậy thôi Mày bắn em tao Cái phải, tao à. Cái này này First blood. cứu luôn được Cho bắn hết dạ, đạn đi, cho nó bắn hết đạn đi. Ui một máu ạ. Vậy <laughs> nhìn kinh cận. Thì anh tụt xuống một máu còn trước cả nó cơ. Chết rồi, <gasps> chết. Này anh ơi. Cái cái game này hơi bị delay mà. Nhiều khi bắn nhá, nhá Điều, cái gì ấy? Em, đùa đấy. Mẹ. Nhiều khi nhá nhủng ấy, mẹ mình thụt vào nó mới hiện kêu Đúng không? Game PVL Giác Phản hồi mẹ, mẹ quá kém Xong rồi hình như bật cái tinh giảm lên lại bị lỗi cái ấy là Hôm trước anh bị uh, hai phát mẹ mày thằng driver nó đâm vào xe xe nổ mà đéo có hiệu ứng nổ ạ. À. Tự nhiên mình mất mẹ nửa cây máu. Đéo hiểu kiểu gì. Ôi, bò vào rồi. không có máu vậy. Máu vẫn chưa có. À đây rồi. còn miếng máu nào không ta? Phải có bác còn mỗi hai thằng này. Cái thằng nhóc không à mang thêm đến đây M416S upgrade acquired. Việc cắn thuốc còn lâu hơn cả áp đồ nhỉ. Ừ. Đồ rồi phụt hai cái. À, ổn áp đây. Được rồi đi thôi. Có supply này Nhanh vậy Mở thôi, lấy một đống thuốc thôi Lên phát phải được gần 20 cấp Ờ em quên bỏ thuốc vào Mẹ có trăm vé tội gì không bỏ Sợi Game đầu tiên còn hơi thiếu sót ờ, bốn 4 cam luôn Anh có M4 tím không? Có ta vứt em Đây này, chỗ supply này Vứt cho em máu to Có mỗi cục Ôi, trên mặt này Sồi ơi Từ anh lấy cái Nâng ra ạ Ồ, bên phải có nữa này anh thích bắn bên nào bên trái ha trái đây trái nó đánh nhau sắp xong rồi bên tê vét là được một một sắp ra em bên này luôn thằng phai em chết rồi này đây là anh ơi chết rồi chết rồi cho nó bị cứu đồng đội nó đẹp rồi. đéo tới đâu cả Thôi mẹ bắn sắp này đã Ờ 16 cam Chán thực sự Trong một Chạy dưới phải à? Đâu, chưa đến chưa đến chưa Cầm anh Bên, bên trái bắn em Cục đá này à? Ừ Team Alien còn bên này có một thằng bên trên có một thằng anh Survival bonus. Ủa, thằng nóc trên này đâu ấy? Thằng nóc anh ra rồi. Còn thằng nữa đâu? Thôi vào bò đi á. Trong nhà có một thằng này. À thì phải à? cây ạ, vãi nồi. Nhìn xa đen đen cả người Cam đây một lúc không? Ờ. Có chứ Cứu ấy Nó vào bây giờ Tag nó đâu đây chứ nhỉ? Đâu trên này Xác nó chỗ đất đỏ đây này Toán đây này ngó một tí thằng bạn nó nãy bắn em ấy, từ xa trên đồi nào đâu chính là nó bắn chưa? coi survival bonus đố mình cứu được bước qua xác anh em tao này. mẹ tí nó bước thật đi <laughs> bước qua đẩy nhau luôn hay có khi nào ở trong nhà này không góc nhà này này Đéo có Ui, trường Monsterwatt này anh thấy có nó khác không? Ờ... em vào đỏ chót mẹ luôn Đỏ đéo đâu Ờ, nãy em thấy đỏ mà Đen Em mà. còn thấy gì ý Em mù vẽ luôn đấy Đen Em thử nhá Đỏ Mày chỉnh màu đỏ rồi Anh vẫn màu đen mà Ờ, nó chót luôn Ờ, nó, nó hơi đỏ thật Anh nhìn ở ngoài vào thấy hơi đỏ À, mày đang mặc cái bộ kia Có Ôi hiệu gì? ứng của squad cái bộ Ôi bộ quam quam này này hiệu ứng ừ đúng rồi hiệu ứng đồ mẹ quả em nhảy vào là đéo thấy gì luôn đấy em nhảy vào không thấy gì luôn đấy tự mù bản thân sao tự mù bản thân được tại vì nó đỏ mà anh nó đỏ đỏ chót không thấy gì luôn như kiểu ăn squat của mẹ bọn nó ấy. hai thằng kia cũng squat không em vừa tự test mà tự ờ. test bất thế mẹ Thế tại mày chỉnh màu chỉnh màu quá đa đi rồi anh nghĩ đỏ đỏ nó highlight hơn nhìn nó phải dễ hơn chứ lạ lạ không đỏ đỏ chót luôn anh không thấy gì luôn đấy con quát hôm nay hơi lạ quá nhỉ thế mặc bộ có ý nghĩa gì tự bóp dài à còn bộ bộ của con bộ phụt phí là nó ấy nó tăng con ga À đâu, nó có hiệu ứng của con ga Nhà đéo biết hiệu ứng gì Thế tí em phải quay bộ phù thủy Bộ ma cà rồng nó chót <laughs> ừ, Qua sông à Thấy đi chưa? Đấy, em vừa chấm không xa. Ừ Tận xìa bom bên kia Ừ, vào chút ơi bên phải có đen ơi à, phải qua sông qua trước đi anh có tele mà anh mày qua trước thì anh kê kê cho anh canh cho ui này bắn nhau trùng bò này em mẹ vừa bị lát xong Lên vách đá này nhảy phát sang gần đến luôn ạ Kìa anh ơi Xa lắm Bắn đeo đam đâu Bắn mồm 12 đam Ô gần tí đi Quá chặn lắm Nó vẫn chưa bắn nó xong rồi Ấy trước mặt mình có bắn này Bot hay gì bắn Ôi em nốc, em nốc sai ơi Sớm ấy, sớm ấy Tôm em ấy Nó bỏ vào rồi À, còn đéo phơm được 285 có tiếng súng này hồi nãy Cái thế này Nó chạy không thoát đâu Thì nó qua sông Để em quay lại quay lại cửa cam lại chơi khu nhà này đã Tí nữa trong nhà này ra có ra bắn chết rồi Đây này Chạy trái ấy. Tao có chiều cao tờ mà Uầy, anh bắn nó 19 nam đấy Khoảng cách này ấy. có chạy trái nữa ui chúng hai viên rồi ba viên rồi bốn viên nóc một nó chạy phải kìa cục đá này, đá đây bố mới quăng dìu bo vào bo vào bo vào đau ấy nó cứu Lùi lên mái nhà mà bắn Nó cứu quá Mẹ em để bắn được chúng ra Vẫn dám đứng đây cứu á ba viên Chết rồi Bó đau vãi lìn Mẹ ở đấy mà tăng Sấm sấm sấm sấm ấy Tính Chỗ tìm luôn Táp nhanh rồi em ạ Mẹ mày đụng nhầm hàng rồi con chó Đi ạ Này nằm sau này Rồi hai chân Ôi mở góc rồi ấy còn smoke ra ờ, ơ win oh. luôn Gì vậy địa thằng là thấy táp táp đéo được ạ Ơ kìa bắn hết người nhanh vậy mình còn đéo để ý